các bác nhá một cái hộp này thì nó sẽ máy nó sẽ đây là cái máy báo dung đây rất nhỏ gọn luôn các đút túi quần túi áo đúc đâu cũng được và cái máy báo dung này thì nó sẽ báo dung đủ bốn mặt còn hai mặt nó sẽ không dung đây đây là cái nhịp dung của nó này các bác này nhất nhị ngũ lục mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung riêng rất là dễ nhớ luôn còn ba bốn thì không dung khi vào chơi thì mình ba bốn không dung thì nó ở khoảng giữa mình có thể bỏ qua hoặc nếu các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi còn nếu không mình bỏ qua cho nó chắc mặt thấp nhất nhị thì mình đánh xỉu ngũ lục thì mình đánh tài rồi đúng không ạ trừ khi trong trường hợp mình chơi tài xỉu mà gặp chén phản nó là phản thế hột thì mình phải chịu chứ không phải là máy rung nó báo sai các bác nhá về phần tăng tích thì em bao cho các bác nam châm nước muối dọi đèn sau đây em sẽ dọi đèn cho các bác em bao các bác hột dọi đèn trong 90 đến 95 như hột trợ đây đây là cái hột mà đã là bốn mặt đây này đó các anh nhìn này còn đây là hột trợ này các anh nhìn này đó có thấy khác gì nhau đâu ạ đúng không ạ em bao trong như hột trợ luôn đây hột này hột trợ em cũng soi nốt đó được chưa ạ nắp chén đĩa thì hoàn toàn là nắp chén đĩa chợ các bác nhá đây nam châm này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 nó sẽ lên đèn xanh như này máy không dung này không dung ở đây là có tam tứ tam tứ ở đây như vừa rồi em nói đấy ạ các bác ưng thì các bác dở còn nếu các bác không ưng thì thôi mình bỏ qua bởi vì là nó ở giữa quá nhưng em vẫn sẽ dở ra cho các bác xem xem trong này có mặt bao hoặc mặt bốn không các bác nhá đó có bốn này máy dung hai dung hai dung ở đây là có nhị có nhị mình đánh gì ạ đánh xỉu đúng không ạ à, có nhị đánh xỉu đúng chưa máy dung ba dung này ba dung ở đây là có ngũ mình đánh tài đúng không ạ ngũ tài chuẩn chưa ạ máy dung hai dung tiếp này hai dung lại có con nhị nhị mình này đánh nhị xỉu đúng không các bác đó có nhị về xỉu máy dung một dung này một dung lại nhất nhất mình đánh gì ạ đánh xỉu đúng không ạ đó có nhất về xỉu